đấy rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài cho trong chóng mình quay nha vô chụp phát nhanh rồi về mấy qua từ đợi chút rồi giống quán trường nha giống quán trường nha giống như quán trường chứ không không bàn quán trường chỗ đây chụp bình không bàn khi nó nó quay á không đẹp ở chỗ này thì chụp hình không có đẹp lắm các bạn cái này có quay video á cảnh trong chấm nó xoay rồi nó nghệ thuật chút thôi ừ. Ừ. để quay cho rồi chụp đi suối dạ. cái này không đẹp lắm đây nó có một lồng đèn nữa nè rồi phía trước là Getson mình sẽ đi review Getson cho các bạn xem ở đầu hoa hướng dương và em thấy mình lại em đi rồi qua cái dù đẹp hơn mời nó nhanh Woo. đó nó quay đẹp kia không các bạn Điện gió nữa là em thoát Nhìn đã kìa này người ta đang quay à, Đang quay phim này Bánh quay phim này mình giống như mình mình đi xoa người ta quá <laughs> người ta làm gì mình so cái đó